6 máy số cuối của bếp để bảo hành là 012 589 đây là nội thất phía bên trong của bếp đây tiếp theo thì tôi sẽ đóng nắp lại test tính năng của bếp để các bạn xem thì lên đầy đủ của nó gồm sẽ có mắt khói này. hai chiếc vòng này để lắp kìm một cặp kìm và một cặp đầu chia lửa có hai cái nắp bằng inox phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện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 do que cảm biến của nó không có cảm nhận được cái nhiệt độ nó yêu cầu ở đấy rồi bếp nướng của bếp này nó cũng có chức năng hẹn giờ tôi sẽ bật bếp nướng lên và test chức năng hẹn giờ cho các bạn xem luôn bếp nướng khi bật lên thì ờ, các bạn ấn lên đó, tối đa được là 15 phút và chỉnh về nhỏ nhất là một phút ở đây tôi sẽ để về một phút thử chức năng hẹn giờ của bếp nướng khi mà các bạn thấy hai bếp của chúng ta đang sử dụng bình thường ngọn lửa đang lớn mà đã đột nhiên nó giảm nhỏ lại và không tăng lớn lên được nữa cái đó là do que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ đáy nồi nóng hơn 200 độ C là cái nhiệt độ đủ để chúng ta nấu nướng không cần nóng hơn nữa nó sẽ tự động giảm nhỏ lại và khóa ga giúp tiết tiết kiệm ga cho chúng ta bếp bên phải của tôi là 310 độ bếp bên trái của tôi là 305 độ hai bếp đều đã khóa ga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 để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn để các bạn có thể yên tâm sử dụng bếp ga nội địa Nhật hơn thì chúng tôi có bán kèm một viên pin sạc như thế này hoặc là tặng kèm cho các bạn với cái bếp này một viên pin sạc như thế này giá tuổi thọ của nó là từ 4 cho đến 5 năm thời gian sạc 16 tiếng thì nó sẽ đầy cũng như khi mà sạc đầy các bạn sử dụng được khoảng từ 4 cho đến 5 tháng hai bếp của tôi đã khóa ga thực hiện tính năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công dù công tắc đang mở này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 bếp này á, nó là dòng bếp cơ nó là dòng bếp uh, cơ bản nhưng nó cũng không có thích hợp một số những cái chức năng tiện ích giúp cho các bạn nấu nướng tôi sẽ test cho các bạn xem luôn đầu tiên ở bếp bên ờ, phải á, thì nó có chức năng nấu cơm và nấu cháo nè tôi sẽ đặt nồi lên để mô phỏng cho các bạn dễ hình dung cái hình nấu nước này là chức năng nấu nước sôi đối với chức năng nấu nước sôi này á, khi mà các bạn sử dụng nước trong nồi nó sôi lên thì khoảng 5 phút bếp sẽ nó khóa ra mục đích của nhà thiết kế họ thiết kế như vậy á tại vì theo khảo sát vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự giết hết được và các bạn cũng có thể hạn chế được tối đa cái tình trạng chúng ta nấu nước sôi xong rồi chúng ta quên tắt thì ờ, cái chức năng này các bạn có thể yên tâm rằng chúng ta nấu nước sôi nó sẽ giết hết vi khuẩn trong vòng 5 phút và 5 và 5 phút và sau đó nó sẽ khóa ga để an toàn đây các bạn bấm vào để chọn thôi còn cái hình bóng đèn này là chức năng nấu cơm và nấu cháo nè ở đây là nấu cơm và ở đây là nấu cháo đối với chức năng nấu cháo ở đây thì các bạn bấm vào để chọn sử dụng thôi còn đối với chức năng nấu cơm á thì ờ, ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm giá là khoảng hơn 3 triệu đồng nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam vì thế ở Việt Nam chúng tôi khuyên dùng các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm nó hiệu quả nhất còn ở phía bên ờ, trái thì nó có chức năng chiên và chức, năng rang đây cái hình phím đen hình số 3 này là chức năng trong nhiệt độ ờ, chức năng rang tại vì bếp nó giới thiệu cái ờ, giới thiệu nó hạn chế cái que cảm biến của nó đối với bếp là 250 độ nó sẽ khóa ra để cho an toàn vì thế khi mà các bạn cần rang những loại thực phẩm khô cần nhiệt độ cao các bạn bật bếp lên sau đó các bạn bấm im lúc này trong vòng 3 giây để nó sáng đèn lên và nó cần tiếng bếp thì que cảm biến của bếp nó sẽ tự động tăng cái mức hẹn của nó từ 250 độ lên hơn 300 độ C các bạn có thể thoải mái ra với vào thực phẩm khô cần nhiệt độ cao không có lo sợ bị kìm hãm nhiệt độ nữa tôi đang thử chức năng nấu nước sôi nè để cho các bạn thấy tiếp theo bên đây là chức năng chọn nhiệt độ chi nó sẽ có ba có con số mặc định 160 180 và 200 độ C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 và tưới một ít nước vào đó thì khi mà chúng ta nướng á, hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thức ăn thực phẩm chúng ta nó không có bị khô cứng <coughs> ngoài ra nếu các bạn có nhu cầu mua pin của nội địa nhập thì chúng tôi cũng có bán các loại pin cặp nội địa nhập như thế này đây là pin zin theo bếp từ bên nhập về một cặp như thế này sử dụng với bếp được khoảng từ 4 tháng rưỡi cho đến 5 tháng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 và nó hay đối với mình cũng như các bạn cũng ờ, lần đầu tiên ghé vào thăm kênh thì có thể ấn vào nút đăng ký để có thể tiếp tục đón xem những lần thử bếp tiếp theo của chúng tôi xin cảm ơn các bạn hẹn gặp các bạn vào những lần thử bếp lần sau